Trước tiên, chúng ta cùng nhau làm một thí nghiệm nho nhỏ. Và thí nghiệm này trên uh, chắc chắn là các em cũng sẽ được các thầy cô làm cho trên lớp. Thì thí nghiệm này làm các bước như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bảng nhựa và trên bảng nhựa đó chứa cái mặt sắt ở bên trong. Và thường thì trên cái bộ thí nghiệm bán theo sẵn thì ở đây cái mặt sắt uh, nó được trộn lẫn với một chất lỏng uh, và nó không làm u để tránh cho oxy hóa cái mặt sắt đó. Và chúng ta sẽ quan sát từ phổ của một nam châm thẳng. Ở đây ở đây chúng ta có một ờ, tấm bảng nhựa. Đây, trên này có các mặt sắt. Và đây là một thanh nam châm thẳng, uh, cũng theo bộ thí nghiệm có sẵn. Xong bây giờ thì ta sẽ tiến hành làm các bước thí nghiệm như sau. À, ta đặt tấm bảng nhựa, ta nhấc tấm bảng nhựa lên trên cái thanh nam châm thẳng này. Xong đó thì chúng ta sẽ tiến hành là gõ nhẹ, gõ nhẹ lên cái tấm nhựa này. Và khi gõ nhẹ lên tấm nhựa thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Sau khi ta gõ một lúc thì lúc này ta thấy thu được cái hình ảnh ở trên cái Tất nhiên cái nam châm nằm ở phía dưới của tấm bảng trắng nên nhìn thì nó mờ mờ. Còn xung quanh nam châm thì đây các con nhìn thấy, ờ, các em nhìn thấy là cái các ờ, cái, uh, cái mặt sắt ấy đã được sắp xếp lại trật tự lại theo nó tạo thành những cái hình dạng. Và cái hình dạng này uh, là cái hình dạng thu được khi ta đặt một cái nam châm ở đặt ở dưới miếng bìa hoặc là dưới cái tấm nhựa mà trên đó có các mặt sắt.